đó là cô cho mình cùng nhau nêu lại các chủ đề trọng tâm trong khóa tổng ôn của mình. Thế thì chủ đề đầu tiên các bạn được học đó là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đó, trong chủ đề 1 thì các bạn nắm bắt được cho cô là gì ạ? Các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Tiếp theo là tỷ số lượng giác của góc nhọn. Trong phần tỷ số lượng giác của góc nhọn thì các con nhớ các hằng đẳng thức mà cô đã nêu cho các con rồi đúng không ạ? Các con lưu ý nhé. Và tiếp theo là gì ạ? À, hệ thức liên hệ giữa gì góc và đường cao, góc và cạnh trong tam giác vuông. Các bạn nhớ nhé. Đó, thế thì sử dụng tỷ số lượng giác của góc nhọn xin đi học cốt không hư, tang đoàn kết và cô tang kết đoàn. Nhớ cho cô là sin cốt tang chỉ dùng cho tam giác vuông, góc nhọn trong tam giác vuông. Các con lưu ý nhé. Còn nếu như có một góc nhọn ta tính trực tiếp sin cốt tang đều được hết. Các bạn lưu ý. Thứ hai là lưu ý cho cô bảng lượng giác. Các bạn nhớ được là cái đáng quý, còn không nhớ được thì lúc đấy ta dùng đến máy tính hỗ trợ. Nhưng cái nào nhớ được thì ta phản xạ rất là nhanh. Được chưa các bạn? Đó là những phần liên quan tới chủ đề số 1. Và chủ đề tiếp theo đó là chủ đề số 2. Các con được làm quen và à, rèn luyện qua những bài toán liên quan tới đường tròn, liên quan